Xin chào các em, đến hẹn lại lên và chúng mình lại gặp nhau trong chương trình Bé yêu vui hát. Các em có biết hình ảnh chim bồ câu tượng trưng cho tự do, cho hòa bình và đã có rất nhiều nhạc sĩ lấy hình ảnh này viết lên những ca khúc, trong đó có ca khúc Em như chim bồ câu trắng do nhạc sĩ Trần Ngọc sáng tác và hôm nay cô sẽ dạy các em ca khúc này. Trước khi vào phần hát, cô sẽ hát mẫu một lần. Và trước khi vào phần hát chúng ta sẽ cùng nhau luyện thanh Nghe câu hát mẫu trước Chúng ta sẽ hát âm Nô no. Nô no. thì chúng mình mở to hơn nữa nè mở to và mở tròn nữa nhá mở to ra thì sẽ hát để hát cao lên mở to nào đúng rồi mở như thế nhá hai ba tốt bây giờ chúng ta sẽ hát thấp dần xuống Bây giờ chúng ta sẽ vào phần hát. Cô sẽ hát mẫu từng câu một, sau đó cô sẽ đàn và các em hát theo đàn nhé. Em như chim bồ câu tung cánh giữa trời, em như chim bồ câu trắng bay giữa trời. chim trắng chim hòa bình sông để yêu thương dư đẹp trai đất xanh sông để yêu thương dư đẹp trai đất xanh bây giờ hoàng hát cho cô đoạn từ em mong sao không có nước mắt rơi nhé một mình hoàng hát nhé em mong sao hai ba bây giờ cô trò mình sẽ cùng nhau hát từ đầu đến hết bài nhé vậy là chúng ta vừa học xong ca khúc Em như chim bồ câu trắng. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong chương trình lần sau nhé.